các bạn à, hôm nay mình à, có đặt hàng về à, ba à, cây dứa Nam Mỹ của bạn Đoàn Trọng Hùng Đấy. mình à, quen ở trên à, Facebook và anh nó cũng có YouTube à, TikTok luôn thì khi mình đặt ba cây dứa một cây thì 35k à, các bạn nhìn rất là đẹp à, khi mà anh à, anh ship hàng cho mình thì anh lấy trong cái chậu á người ta làm trong cái chậu xong người ta rút ra thì à, khi mà anh cho ảnh ship cho mình đó thì anh cũng còn dư được cái mấy cái sứa dừa các bạn đó thì à, trên à, mấy cái à, mấy cái diễn đàn mấy cái youtube á thì à, cái cần mà ghép cái cần buộc như vậy thôi buộc như vậy thôi thì coi cây dứa nó sống nhưng mà với điều kiện là mình phải có ánh sáng mặt trời đó thì ánh sáng mặt trời ở đây mình không xài đèn mình ở đây mình chỉ xài đèn led đèn led thông đèn led thường thôi chứ mình không có xài mình mình không có xài đèn led uh, xịn đấy đèn led odc uh, ờ, của mấy cái hãng thủy sinh thì mình hay ở đây mình xài đèn led thường thôi nha các bạn led thường với led thường thôi mình chơi theo kiểu dạng tiết kiệm đó các bạn hả thì uh, mình ở đây mình lấy mình lấy thêm cái bông uh, bông lọc bông lọc cái năm ngàn các bạn cắt ra thì các bạn xé làm đôi ra các bạn à, quấn lại thì các bạn cho cho cho vô đây các bạn thấy không tôi làm nè bây giờ mà rồi đây sau khi à, đem về đây các bạn à, trong cái rễ của cái cây của bạn còn trọng hùng vẫn cho mình à, bạn bán cho mình nè thì nó còn là à, có những cái sơ dừa đó. cái cây này trồng sơ dừa ở ngoài đời cái sòng sơ dừa nó cũng sống nữa các bạn nè xong thấy mình thấy trong này là sơ dừa không nè thì mình thì mình cắt ra mình cắt ra ha mình cắt ra rồi mình tước nó ra tước nó ra mềm nhỏ để mà mình mình mình quấn lại quấn lại xong mình rút lại cái nữa rút lại cái nữa cho nó giữ là cái sơ dừa trong đó để mà khi mà mình cấy lên cái cây khi mà mình ghép vô cây mình buộc vô cái lũa của mình á thì nó cũng còn giữ một chất nước nào chứ khi mà mình bơm nước vô á mình à, tưới nước cho cây á thì nó cũng còn giữ lại đây giữ ẩm cho cây để cho cây nó mình ít tưới nước ví dụ như một tuần á quy định là một tuần tưới ba lần một tuần tưới một lần hay là một tuần tưới hai lần tùy các bạn thì thì ờ, ở đây mình mua của bạn đó là à, mình mua của bạn đó là gồm có là à, đây ba cây dứa ba cây dứa hai cây ờ, hai cây hai cây loại là không khí nè các bạn thấy không khí này đó hai cây không khí hai cây không khí này để dành là mình nuôi đó để dành là mình mình mình cấy lên những cái cái chỗ nào mình không cần cái này là không không không cần tưới nước và không cần tưới nước vẫn sống nha các bạn cái loại không khí này rất là đặc biệt không cần tưới nước nó vẫn sống nhưng mà một tuần cũng một tuần hoặc một tháng gì thôi một tuần cũng phải tưới một lần một lần tới hai lần cho bé cây chứ làm gì không cần tưới nước được nhưng mà theo cái uh, sự tìm hiểu của mình đó, thì không cần tưới nước nó vẫn phát triển đó, nó không cần tưới nước cây không khí mà nhưng mà mình thấy là mình vẫn cần tưới nước ở đây thì ở đây bạn ờ, trồng hùng đưa cho mình ờ, bán cho mình đây cái cây cái cây này cắt ngang luôn nè đó, cắt ngang rễ luôn còn ở đây thì như vậy mà cái cây của bạn trồng hồng đưa mình thì nó mình thấy là ok lắm đẹp đẹp như mong đợi Đấy, từ bô mê thuộc chuyển về nha các bạn từ bô mê thuộc chuyển về đó rồi bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ tới công đoạn là mình tước mấy này ra rồi mình quấn lên sau khi thành phẩm mình quay cho các bạn xem ha các bạn rồi sau khi uh, một hồi mình lấy quay thì cuối cùng mình cũng đã ghép thành công đấy ghép thành công ba cái năm cây năm cái giá à, năm cái cây vô một cái cây ờ, của mình cây lũa của mình à, mình suy nghĩ ờ, mình suy nghĩ rất là lâu à, khoảng một năm trời mình mới có ờ, quyết định mình mua những cái cây này để về mình trồng thử thì một cây là 35k ha. cây này thì 15k ha cây này thì 35k 35k tùy thì tùy theo các bạn um, mình khi mà mình ờ, liên hệ với bạn đoàn Trung Hùng thì bạn trong bạn sẽ tự tay đi lựa đi lựa cây cho mình đó là nghề có tâm mỗi người thôi mỗi shop mỗi shop bán đồ ta lựa cho mình thì không thấy ở đây không thấy là cây nó không bị héo không bị úng hay là cái gì hết thì đưa cho mình à, cây không khí cũng đẹp đấy thì không khí cũng đẹp thì các bạn qua đây nếu bạn coi thì là sẽ ai coi không khí nên của mình cũng đưa cho mình cũng đẹp thì theo cái là mình làm đó mình làm mình học hỏi mình tìm hiểu đấy thì à, như vậy sẽ lâu ngày cây nó sẽ mọc ở đây thì mình không có cần tưới nước nó sẽ lấy à, nó sẽ nó sẽ lấy nước ở trong cái cây lũa này các bạn hay thấy nước từ đây nó sẽ hút mình khỏi cần tưới đấy <clears throat> còn ở đây á thì mình à, phải tưới nước mà tưới nước theo kiểu của mình đó là mình à, mình sẽ mua một cái xi lanh cái ống à, thường thường xi lanh kia bằng cái ống chích đó đấy mình cái mua ống chích mình sẽ à, mua ống chích loại à, loại một chích một kia bằng ống chích một là kim nó nhỏ đó mình bỏ cái kim đi mình lấy ống chích đó mình sẽ lấy nước thế thứ nhất là lấy nước lấy nước từ đây lấy nước từ đây mình tưới lên đây nó sẽ tốt hơn tại vì trong này nó có vi sinh nó có phân giống như là cá này nọ đó nó đã ổn định hơn rồi thì mình tưới lên đây nó sẽ ổn hơn còn mình à, tưới nước máy cũng được tùy theo các bạn thôi tùy theo mỗi người thôi nhưng mà mình thấy mình hút từ đây nè hút từ đây mình tưới lên này thì trong bài xưa hồi à, xưa cũng ờ, múc nước ở dưới sông tưới chứ đâu có gì đâu ờ, cây này xuất phát từ Nam Mỹ nên là người ta kêu là dứa Nam Mỹ thì nó cũng sống trong rừng ờ, rậm à, Amazon, sống trong rừng trong rú rồi mới con người mình mới mới thấy đẹp và đem về trồng thì sau khi đem về trồng thì uh, xuất qua nhập khẩu qua Việt Nam rồi Việt Nam mình mới ương giống ra làm có tên là dứa Nam Mỹ rồi mà khi mà đưa mình à, điểm lên à, mình mình à, đứng xa xa này, đó, mình điểm lên trên cái cái cây của mình đó thì thấy rất là đẹp đó. nhưng mà cây này thì nếu mà theo sự tìm hiểu của mình đó sự tìm hiểu của riêng mình đó nha là ở trên Google á họ báo là khi mà như vậy thì mình phải tắm nắng cho cây thì giá ít nhất là một ngày là 6 tiếng thì như các bạn à, bật 3 à, tiếng này 3 tiếng sáng 3 tiếng chiều tùy theo các bạn thôi Đấy. thì à, sáng 3 tiếng 2 tiếng gì đó các bạn thích các bạn bật các bạn xem ngắm cảnh xem cá vậy các bạn bật cho cây được 3 tiếng để cây hướng nắng mặt trời đó. còn bên đây cũng vậy cũng 3 tiếng gì đó rồi cây hướng nắng mặt trời nếu mà các bạn mở nhiều quá thì các bạn phải phải phải phải phải phải vệ sinh hồ tại vì nó bị ờ, bị tảo nâu đó thì như bây giờ thì cây mình nó hấp thụ mình muốn cây nó đẹp nó hấp thụ đó bây giờ mình sẽ lấy ờ, ống chích của mình Đấy, mình sẽ tiêm tiêm nước vô cho cây vậy vì cây nó mới về nó bị mất sức thì các bạn phải tiêm cho cây đó, tùy theo người thôi rồi ha bây giờ mình sẽ tiêm rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem ờ, video của mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và gặp tất cả các bạn trong những video kế tiếp hello xin chào tạm biệt